Kính chào các bạn Hôm nay chúng ta học tiếp phần thom Trong thom này hôm nay tôi dạy kỹ thuật Cutter Tool Cutter Tool là một công cụ giúp các bạn trong phim hoạt hình Khi chúng ta che khuất đi những cái phần vật thể mà chúng ta không cần thiết Đấy, cái kỹ thuật này giống như là chúng ta uh, lấp nú sau một cái bảng, thò đầu ra vân vân Thì uh, trong ứng dụng này hôm nay ta vẽ con này với một cái miệng, miệng rộng Đấy. và cái cutter này của chúng ta là gì nó cũng sẽ đi theo nhóm vào trong trong cái miệng Đấy. thế thì bây giờ để làm được điều đó thì ờ, chúng ta sẽ vẽ con này với ờ, bộ răng Đấy. bộ răng và chúng ta sẽ dùng một là răng trên hai là răng dưới bộ răng trên hai răng dưới Đấy, và mở ra thì chúng ta sẽ ở đây thì tôi sẽ vẽ cái họng của nó trước tiên chúng ta sẽ vẽ phần họng của con trăn ta vẽ phần họng con này đi vâng. ừ. ta sẽ vẽ phần họng của con trăn Đấy. Rồi. Để vẽ phần họng thì bây giờ chúng ta sẽ à, làm một cái lớp để chúng cùng di chuyển với đầu các bạn chú ý nhé. à, ta chọn insert à, ở đây chúng ta chọn insert long chúng ta ghi là họng và lưỡi họng trăng hậu trăng rồi source uh, cuống họng của trăng và ờ, chúng ta ấn cần chôn OS ờ, A e rồi R đấy ba phím của chúng ta là chúng ta sẽ chọn là để thêm nha dạ, các bạn chú ý cho tôi là uh, chúng ta chọn insert one frame để chúng ta bằng ở đây là các bạn sẽ dùng Ctrl là một cộng cộng với n Đấy, insert one page thì khi mà chúng ta chọn như thế thì các bạn sẽ thêm được một chút như vậy Đấy. one page các bạn chú ý này nhé Đấy. rồi và bây giờ chúng ta sẽ vẽ một cái cái à, cuống họng à, chúng ta bật cho tôi cái phần uh, lưỡi của nó à, chúng ta có thể dựa trên một cái khác chúng ta dựa trên đây chúng ta làm cho nó một cái bộ cuống họng và lưỡi cho màu tím này nhé một tí nữa chúng ta sẽ bịt nó đi rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ từ đầu này lên đây à, cuống hỏng nó khi nó há to ra thì chúng ta sẽ thậm chí chúng ta có thể vẽ to lên một chút nữa nhé vẽ to lên một phần này à, các bạn trong cái phần thanh công cụ tool à, ờ, thì chúng ta bật nó lên và bật lên thì chúng ta sẽ chọn cho tôi cái phần snap to contour đấy chúng ta chọn như thế và chúng ta vẽ lại như này thì nó sẽ dính với nhau nếu không thì nó sẽ tạo thành rời rời ra đấy nhé chúng ta chọn này dưới này thì chúng ta ở đây là phần hậu rồi trong phần họng này thì các bạn tôi cho tôi cái ờ, phần ờ, đó đây là mồm của con trăng thế các bạn ờ, lúc đó chúng ta sẽ sử dụng để xóa đi đường viền chấp đấy xóa đi đường viền chấp nữa xóa đi thì đây là cái phần họng bên trong họng bên trong này thì chúng ta sẽ Ờ, đưa nó xuống một cái lớp dưới chúng ta chọn vào đây và chọn cho tôi uh, ờ, xz Đấy. Uh, chọn chọn cái trục xz chọn z thì chúng ta sẽ chọn là không không chấm không không bốn à, không ba chúng ta chọn như thế thế thì khi mà sang kem kem đó nó sẽ nằm bên trong nó sẽ nằm bên trong cho chúng ta đó. chúng ta nhìn thấy nằm bên trong cái họng kia cái mồm dưới thế bây giờ ta uh, ta sẽ sử dụng là xuống thêm một lớp nữa không không một rồi không ba đi không ba nhé xin lỗi không chấm không không ba rồi đến lượt cái uh, thứ hai là cái hàm dưới của nó đấy thì chúng ta sẽ ra xuống cái hàm dưới hàm dưới thì chúng ta sẽ cho nó là hàm dưới âm chỗ hàm ba chúng ta cho uh, hàm trên nhé select là cái hàm trên hàm trên là 06 này hàm giữa là z uh, ờ, 0.03 ta đặt thứ tự lại đây là cái họng để bên trong đó nó này ta cho nó cao lên 0.006 ờ, đúng không? 0.06 à, thì chúng ta thấy là à, lúc này cái miệng của con rắn nó chưa ở trong miệng con rắn nó chưa ở trong Đấy. bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái lưỡi cái lưỡi của nó Đấy. chúng ta vẽ cái lưỡi để nó có thể thò ra thực phẩm và há ra nó ra sao thế thì uh, lưỡi rắn thì thường là há dưới thì nó lè ra há dưới nó lè ra và chúng ta sẽ sử dụng là uh, cái thứ nhất là tôi muốn vẽ một cái bộ gọi là răng răng nanh răng nanh thì bây giờ ta sẽ bật cái họng ra nó ở bên trong nhá ta coi như nó là hàm Đấy, chúng ta ấn cho tôi F5 lên đây rồi để cho cái chúng ta mở rộng khung hình rồi bây giờ đến được bên trong này thì chúng ta sẽ sử dụng là tại cái răng chúng ta sẽ vẽ răng anh cho cái này nét ở đây nhỏ thêm một tí nữa à, chúng ta sẽ cho cái zoom này cho nét là small à, ta sẽ nhỏ đây rồi chúng ta bôi nó bây giờ chúng ta sẽ à, giải thể được rồi các bạn có thể sử dụng một cái màu nữa sẽ giải răng của nó double cái này các bạn sử dụng cutter các bạn cắt cái mảnh này ta bôi cái này lên xong cutter tô lại chúng ta được cái bộ răng nanh đó đoạn này thế bây giờ chúng ta sẽ làm sao mà uh, há ra thu vào đó, để cho cái kia nó lòi lên bây giờ tôi sẽ sử dụng là như sau trong kem đó thì chúng ta thấy nanh con rắn vào đây nanh con rắn vào đây nhưng hai cái phần răng của nó là chúng ta thấy là um, không được nhô ra ngoài đúng không và nhìn thấy là nanh con rắn không được nhô ra ngoài à, ở cái phần đưa lên trên vậy thì ở đây ở đây nhé tôi sẽ dùng phép là che đi che đi khi nó há ra động vào che đi cái phần che đi cái phần một con rắn đó thế thì ta sẽ làm cái như sau bục lên bục xuống tra đi cái phần bên trong xin lỗi các bạn thì tôi ờ, bỏ đi cái phần uh, phần răng ấy tí nha, chúng ta bỏ đi bỏ đi cái phần răng đấy ta vẽ răng ngoài rồi bây giờ tôi sẽ thêm một cái lớp Đấy. insert tôi gọi là lớp răng răng trong phần răng thì chúng ta ấn mở rộng cần chôn R cho lên đây Đấy, R Đấy thì dạ phần vâng, đây là F5 rồi bây giờ trong phần răng ta vẽ hai cái răng răng ta vẽ như này răng vẽ riêng nhá răng lanh thì nó thường là nó đều nhau khi chuyển động thì ờ, nó cùng chuyển động cùng chuyển động thế thì uh, lúc này tôi sử dụng là tô màu xong màu xong nhá thế thì bây giờ cái hàm dưới nó nhấc cao lên thì nó che đi đã che đi hàm dưới nhấc cao chúng ta thế bây giờ ta phải sử dụng một cái một cái mặt nạ dính kèm với mặt dưới rồi rồi ta sang camera Đấy. chúng ta nhìn răng răng của chúng ta là nổi lên cho nó lên là 0.006 rồi thế bây giờ chúng ta đã định hình ra là cái răng các bạn có thể nhóm uh, cả răng cả ấy nhé ơi lại răng là ta bỏ đi cái chấp này bỏ sự chấp này Đấy. bỏ nha bỏ này đi để bên trong thôi rồi tôi để này thì bây giờ ta sẽ phải làm có một cái mặt nạ để nó bịt đi cái kia đó bây giờ các bạn nhìn nhá à. đó bây giờ cái hàm dưới bây giờ tôi ờ, sẽ uh, chúng ta điều chỉnh cái này đó. bây giờ các bạn sẽ bật cho tôi cái nốt view nốt view à phóng to nốt view này lên view này thì chúng ta thấy là đây là con người mắt và của rắn rồi đó, đây là cái đầu rắn còn đây là hàm dưới hàm dưới còn đây là tít đó, tít tít thì nó đi cùng với ờ, ta cứ cho nó đi cùng với thằng họng đấy tít gắn cùng với họng à, bây giờ tôi xem là họng của chỗ nào gần đây yeah. các bạn nhớ là tít là con của học rồi là của cái um, họng của nó và tít là con của nó vậy thì cái họng này à, các bạn cho tôi thêm một cái phép các bạn ấn cần chân t cần chân t nhá Đấy. xong các bạn mối thằng này ra Đấy. rồi họng ra Đấy. bây giờ cái hàm dưới này tôi copy ra một hàm dưới nữa gọi là một hàm thứ hai để làm cái mặt nạ hàm dưới tôi nhân đôi là duplicate à, ta lợi dụng là ta vẽ được nó rồi rồi hàm dưới một tôi đặt tên là cái mặt nạ hàm rồi bây giờ các bạn nhìn cái nốt view nốt view không đấy đâu nốt view các bạn chọn nốt view ra đấy. thì bây giờ chúng ta thấy là ở trong này chúng ta thêm một cái mát ở đây nữa đó. bây giờ mát này sẽ che che đi cái mặt nạ nhé che đi cái cái tip che đi cái tip rồi bây giờ tôi sẽ sử dụng như này tôi sẽ sử dụng thằng này nhé thằng mang này các bạn nhấc cho tôi cái chân của nó lên bạn nhấc cái chân này lên vào thằng tít đó tôi để trên đấy bây giờ các bạn à, à, bây giờ các bạn sẽ làm cho tôi một cái uh, nốt view ta thu nhỏ nốt view lại và các bạn chọn cho tôi một cái nốt library uh, à, nốt library ở uh, chúng ta thư viện nốt các bạn vào chọn cho tôi là cutter đây cutter đây nhá rồi để tôi uh, thu này lại để chúng ta cho hai thằng kia ra rồi nốt view nốt view là ờ, cutter cutter sang đây ta kéo cái cutter lên đây à, các bạn nhìn thấy là lúc này cutter của chúng ta là vào trong đây ở ờ, cutter lúc này chúng ta sẽ bằng cách là chúng ta ấn giữ an nhé thứ ba ta đưa vào đây cutter đó rồi à. nha cutter của chúng ta là đây uh, ờ, tip chúng ta là xuống dưới ờ, này ra ờ, cái này chúng ta cho vào đây cho vào đây disconnect đây là đặt đà ok Đấy. rồi các bạn nào trò chơi ra là bây giờ chúng ta sẽ cho thằng thằng thằng mát này ta nối vào học của rắn đó mát là nối vào học của rắn này Được chưa mát này nối vào học của rắn à mát này nối vào thằng cutter thằng học của rắn nối vào đây trở là thật nổi này nói sau đó cutter chúng ta mới vào composite ừ, tiếp chúng ta tiếp vào đây ông huynh đây là ông tít này à đâu vâng, bây giờ cái tít này tôi nhầm tít này tít của con nách à, của con đấy à, thằng nào mình cứ bị bị sai rồi bây giờ mình sẽ lấy tít của con rắn đặt vào cutter ờ, ok nhé rồi bây giờ này, ông này mình nối vào đây đấy ông này nối vào đây nối vào đây đấy thì bây giờ chúng ta thua cái này lại Đấy. các bạn nhìn thấy là cutter đã cắt đó cutter của chúng ta là đã đã cắt ở bên trong này đấy là kỹ thuật đó rồi thế bây giờ chúng ta sẽ rigging ở cái mồm của nó để cho nó há lên thụt xuống nhá, rồi bây giờ các bạn uh, sẽ làm cho con rắn này chúng ta chọn cho tôi vào công cụ Reading Tool Đấy, Reading Tool Ok chưa? Rồi chúng ta chọn Tools Property Đấy, Reading Tool này Bây giờ chúng ta sẽ cho cái thích này là một cái à, cái này đi đó. Để tôi sẽ chọn là học nha họng nó mặt nạ xong rồi đấy rồi cho nó chọn họng rồi đấy. chọn họng ra Để cho một cái ờ, họng rắn ờ, rắn cả mặt nạ nữa Bom. chúng ta sử dụng à, cái này cái này là cái um, nói về phần area tức là phần diện tích là chúng ta chọn như thế nha rồi bây giờ ở ờ, đây tôi quay về về về về à đây là họng gắn tương nhầm hàm dưới này lỗi các bạn là chúng ta cho hàm dưới hàm dưới nó che nó che cái phần earring bây giờ tôi sẽ dùng hàm dưới hàm dưới làm làm cái con hàm dưới làm cái con mà, mà hàm dưới vậy thì tôi phải nhóm hàm dưới và con tít snack ơi cơm xong rồi con rồi à, cái hàm dưới nha các bạn nhìn vào đây à, chúng ta các bạn bây giờ nhé à, ờ, cái hàm dưới nó chuyển động cùng với cái mặt nạ thì muốn vậy ta sẽ cho ta sẽ cho cái ờ, à, ta sẽ cho cái mặt nạ này cho cái mặt nạ ở ờ, mặt nạ đây mặt nạ này ờ, là con của cái hàm dưới này đó là con của hàm dưới Để khi hàm dưới di chuyển thì ông mặt nạ này cũng phải di chuyển theo Đấy, vậy thì ông mặt nạ này ta thêm một cái test cho ông mặt nạ được chưa Đấy. rồi ông này ông sẽ đưa vào vào đây link liên kết vào đây đó và làm cái này thú vị ra phết đấy các bạn rồi rồi ta quay về về đây ta sẽ làm cái hàm dưới này hàm dưới xong rồi bây giờ ta sẽ làm cho nó một cái uh, à, making đó ta sẽ sẵn tham sử dụng rồi mã là thu vào và chúng ta cho các điểm ừ. rồi thế bây giờ nhá bây giờ chúng ta sẽ tại vị trí một như này vị trí hai vị trí hai tôi kéo lại xuống đó quạnh gì đâu há con rắn nó há mồm ra nhé há mồm ra thì cái răng à, ta há cái răng ta lúng vậy đến đoạn đó à. đó ta có thể nâng hàm lên rồi ta tiếp tục đến đây ta có thể xem nó vào này đó. mặt chữ tôi xem là tôi che đi à, cái mặt nạ nó không đi theo rồi ok bây giờ mình sẽ mình sẽ in cho cái mặt nạ thôi Đó. in cho cái mặt nạ mặt nạ phải đi theo hàm dưới mọc mạ đi theo hàm dưới mọc mạ đi theo hàm dưới ở ờ, bây giờ tôi phải sử dụng cái mặt nạ này Đấy. tôi insert một cái key snap output đó key snap output bây giờ ta nhìn vào trong phần node view à, cái nắp output này sẽ được nối với nó nối với default của cái à, hàm dưới con rắn đấy thì bây giờ các bạn nhìn thấy không vì nó đi cùng cho nên là khi mà chuyển động đó, khi chuyển động thì nó cũng che cùng đi đó. À, khi, khi, khi nó khép vào nhé phá rất là vào chuyện đi đó rồi là đó. đến đây à, chúng ta đây là tôi thử thôi nhé à, các bạn có thể di chuyển cái họng của nó à, cái hàm dưới nào đó, một cách đều đặn đó, thì nó như vậy rồi bên này đến đây thì mình lại cho cho xuống à, mình sẽ vẽ cái lưỡi nữa. lưỡi cũng phải sử, dụng kỹ thuật là kỹ thuật tre của hàm trên Đấy. Ờ, chúng ta đã thấy di chuyển cốm họng nó đã nó đã che lưỡi đó À, đã che răng rồi các bạn nhìn thấy rồi Đó, thì ba đời chúng ta sẽ vẽ cái lưỡi rồi vâng, các bạn nhìn thấy là đây là chúng ta đã nhìn thấy là con rắn đấy Đó, bây giờ ta sẽ gắn con hai cái tít này đi cùng với cái mồm dưới đi xuống hay là giữ nguyên thì nó đi theo họng nha cái cái uh, cái cái uh, gì nhỉ tôi lại quên mất rồi ta sẽ sử dụng cái lượng cái răng này răng này là răng này đi theo đi theo hàm dưới nữa Đấy. đi theo cái miệng cái mồm của cái con con chăn này nữa vậy chúng ta lại đặt nốt view lên Đấy. nốt view lên nhá rồi bây giờ ta sẽ các bạn chú ý cái sơ đồ nhá sơ đồ này kidnap này mặt nạ này mặt nạ đi cùng với với hàm dưới rồi bây giờ cái răng của chúng ta đấy, răng của chúng ta là như này răng của chúng ta như này đi cùng đi cùng răng của chúng ta trong chúng ta đi theo mặt nạ rồi nếu mà chúng ta mà dịch xuống à, dịch xuống thời gian nó cũng xuống à, thì bây giờ chúng ta à, tít nhé chúng ta chọn tít này à, chúng ta chọn cái đội insert skinat output rồi à, chúng ta nhìn thấy insert skinat output nằm trên đây chưa Đó. this Tiếp snack Đó ok Đó và cái này chúng ta Chúng ta thay cái này vào lại Cái này để ra Quạt đưa này bây giờ bốn cái này nối vào cùng với cái này đó thì chúng ta chọn một cái là composite đi insert insert ở đây chúng ta chọn composite ở dưới phần trên chọn cái hộp này đây đối lên đây đưa họ được ra răng theo lợi lợi à. bây giờ chúng ta hàng hóa xuống răng xuống cùng đấy được rồi ok đấy ấy xuống thì răng đi cùng đấy, đấy. bạn nhìn thấy không ok à rồi chúng ta sẽ thấy là cái mồm của ta ừ. rồi thì tôi vừa dạy các bạn là cách sử dụng mặt nạ bây giờ các bạn chụp cho tôi cái ờ, nốt view để các bạn áp dụng nhé node view đó. đây các bạn chọn này bằng trắng mắt này đó, chọn sơ đồ này cho tôi đó. Vâng, buổi sau thì chúng ta lại zigging cả mặt cả cả tất cả nữa thì nó trở thành một cái hoàn hảo nối về trở thành một cái đầu con rắn đấy gồm có tất cả những cái uh, output chúng ta chú ý nhé cổng vào là phía đỉnh còn cổng dưới là bốt tầng là đáy của nó thấy chưa còn cái test này là nó một mình của nó kệ nó thôi à, thì bây giờ chúng ta đã thấy là chúng ta đã làm được cái phần vừa che đi vừa ăn à, vừa che đi vừa ăn vừa che đi vừa đớp vân vân à, thì bài học tôi ờ, dạy đến đây là hết các bạn à, có thể theo dõi chụp cho tôi cái này nhá chụp cho tôi cái cái, cái uh, sơ đồ này ok chưa cả lớp à, thế là các bạn ok nhá